Chào 500 anh em đam mê bộ môn ờ, bài lá bịp đã quay trở lại với kênh youtube của Tân Macau Thì ờ, thưa anh em, hôm nay thay mặt Tân Macau mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái siêu phẩm nhé Một siêu phẩm mới nhất của năm 2021 để anh em chơi các bộ môn như liêng bịp, ba cây bịp Thì đấy là một cái dòng sản phẩm giúp anh em cháo ờ, đổi bài này, hiệu quả Thì anh em, cái dòng sản phẩm mình giới thiệu cho anh em Thì cái dòng sản phẩm mình giới thiệu cho anh em được mang tên là điện thoại cháo đổi bài thì à, đây là mẫu mã của điện thoại cháo đổi bài này mà hộp cho anh em xem này gồm một à, sạc dây sạc và một à, mẫu điện thoại cho anh em đây anh em nhìn này mẫu điện thoại mẫu mã iPhone nhé rất đẹp tỷ lệ 11 so với con điện thoại bình thường và nó sẽ giúp anh em cháo đổi bài Đấy. địch cao nhất của kia à, bộ môn đánh bài liêng ba cây chính là đánh bài thừa thiếu Đấy. không à, một cái à, trò bịp bợm gì có thể qua được cái bộ môn đánh bài thừa thiếu được kể cả là nhiều khi anh em à, đánh bài máy này bài máy thì đưa được máy vào thì không nói làm gì rồi bài kính cũng vậy mình đưa được bài vào thì mình sẽ đánh kính hoặc là đánh à, máy đánh bài mình không nói nhưng mà không đưa được bài vào thì anh em hãy sử dụng những cái dòng sản phẩm cháo đổi bài này đánh bài cháo đổi rất là lợi hại mình sẽ cho anh em xem cái cách cháo đổi của con điện thoại này nhé mẫu mã điện thoại thì anh em nhìn này đây là mẫu không thể nghe gọi được ừ nhưng mà rất đẹp anh em có thể ờ, mang theo một con điện thoại thật của anh em và một con điện thoại này không ai có thể phát hiện ra được đâu anh em nhìn này rất đẹp thi thoảng mình mới cháo đổi thôi chơi liêng ba cây thì ờ, không có gì để chê trách chẳng hạn với bộ môn ba cây đi hoặc là chơi liêng chơi liêng thì anh em sẽ có nhiều thời gian hơn để cháo đổi bài đúng không ạ anh em cứ chơi bình thường và mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách cháo đổi sơ qua cái cách trao đổi bằng con điện thoại này nhé anh em ờ, trước tiên phải hao đi cho mình một lá khi đi chơi anh em sẽ hao đi một lá chẳng hạn một ván bài như thế này anh em sẽ hao đi một lá cách hao này đơn giản thôi nhé anh em mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách hao đơn giản nhất được vào Đó. đấy là cách hao đơn giản nhất mình sẽ làm lại cho anh em xem cho anh em xem cụ thể cái cách hao nhé đây anh em để cái lá ad này xuống quấy và hơi treo chéo đi đây gọi là cách hao cũng như là cách cháo đổi mình cũng làm như thế này chỉ cần hơi treo chéo đến miệng này Đó, anh em nhìn này bài còn hai lá thì mình sẽ úp bài vào bài nào và mình sẽ lựa chọn những cái ván thích hợp để mình cháo đổi với con ad, Đấy, những ván điểm thấp thành điểm cao anh em có thể đổi sát hoặc đổi liêng ví dụ trực tiếp cho anh em một cái ván để anh em đổi được sát nhé với một bài như này anh em chơi uh, liêng chẳng hạn anh em chơi liêng một cái bài như thế này thì uh, rất thấp đúng không ạ không điểm chắc chắn là thua luôn rồi nhưng em cứ ngồi tố mình có nhiều thời gian mà chơi liêng mình cứ ngồi tố đi bình thường đúng không ạ tố khi thời gian tố thoải mái mình sẽ đổi chéo chéo như thế này này cách đổi này Đấy, hơi chéo chéo mình sẽ tố chỉ cần để gần lại miệng điện thoại chỉ cần để gần lại miệng điện thoại này anh em nhìn này một cái thao tác rất nhỏ thôi người ta không chú ý tay anh em khéo léo che đi Thì anh em sẽ đổi được sát 3 Còn một cách nữa Để sẽ hướng dẫn anh em Cái cách nữa là anh em để cái táo lên trên Anh em để bài lên điện thoại Tố đúng không anh em nặn bài như thế này Em đưa xuống dưới Đó một cách rất là đơn giản và nhanh chóng là thành sát 3 chơi rất là đơn giản như thế thôi anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để mình uh, hướng dẫn anh em cách chơi nhé một là bến xe miền đình hai là bến xe miền đông Chi tiết anh em cứ alo trực tiếp vào 08 3466 33 hoặc là 0346 0947 nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và nếu yêu thích cái dòng sản phẩm điện thoại cháo đổi bài này thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Anh em hãy ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo về những cái dòng sản phẩm mới nhất bên Tuân Macau. Xin chào anh em.